từ ngoài mặt tiền quốc lộ 14 mà chạy sâu vào bên trong này á là tầm khoảng 150 m là mặt bằng họ sẽ làm đẹp đẽ cho các bạn. Như vậy là cái mảnh đất này nó rất là thích hợp để mà mình làm nhà xưởng hoặc làm kho bãi hoặc làm điểm tập kết bởi vì là nó thuận tiện về cái đường đi và họ đã làm một cái mặt bằng rất là đẹp rồi. các bạn, hôm nay mình ờ, tiếp tục đi quay và giới thiệu cho các bạn một cái mảnh đất ờ, tại ờ, Đắk Song Cái mảnh đất này thì nó có mặt tiền quốc lộ 14 này các bạn nhá Nó có khoảng tầm 28 28 mét mặt tiền đường này Thì khu vực này là khu vực là rất là đông dân cư ở Đấy, Các bạn nhìn thấy là phía trước các bạn đó là công ty Đá Lan Anh Đây là công ty phân bón Bây giờ thì mình sẽ quay cho các bạn cái mảnh đất này Ờ, cái mảnh đất này này các bạn này cái à, danh của nó là bắt đầu từ cái cây thông này này cây thông này à, cái mặt tiền á là chạy sang bên à, kia tới cái à, bụi cây kia thì cái khoảng khoảng này nó được khoảng tầm à, 28 mét mặt tiền quốc lộ 14 cái cái vị trí này là vị trí uh, chuyển đổi lên đất ở thổ cư bình thường nhá nói chung là cái mảnh đất này là nó không dính một tí nào đến cái uh, gọi là rừng cảnh quan của mặt tiền quốc lộ 14 các bạn mua đất lưu ý là các bạn mua đất mặt tiền quốc lộ 14 là các bạn lưu ý là nó hay bị dính vào cái rừng cảnh quan là do các bạn nhìn phía trước này khu vực này rất là nhiều thông thì nó hay bị dính vào cái rừng cảnh quan còn nếu mà rừng dính vào rừng cảnh quan thì cái đất của mình là nó không cấp ra tới mặt tiền quốc lộ 14 được các bạn nhé và nó không chuyển đổi thổ cư được còn cái mảnh đất này là hoàn toàn là không có mà trong quy hoạch là là ra tới mặt đường luôn là đất ở chuyển đổi thổ cư được thì bây giờ mình sẽ đi vào mình quay cho các bạn cái mảnh đất này cái mảnh đất này các bạn này trên bìa của nó là một hecta tuy nhiên là cái chủ nhà ấy, thì họ đã cắt ra 9 mét mà bán cho hàng xóm bên cạnh và ở bên bên tay phải mình á thì họ cũng cắt ra là 6 mét bán cho hàng xóm bên cạnh thì cái diện tích thực tế bây giờ nó sẽ chỉ còn khoảng tầm 8 xào thì cái ờ, miếng đất này này các bạn này là nó chưa có sổ bởi vì là khi mà hai người này họ bán cho nhau là bán giấy tờ viết tay thì miếng đất này không có sổ và miếng bên kia cũng không có sổ thì hai cái người này họ cũng đều có nhu cầu bán lại hôm trước thì họ có kêu mình là, là kiếm khách trọ ấy Tuy nhiên là do là chưa có sổ nên là khó bán Thì nếu như mà bạn nào mà quan tâm đến mảnh đất này thì mua luôn cái mảnh này và mảnh này Thì cái, cái này là không phải làm sổ nữa bởi vì sổ nó đã nằm trong cái mảnh đất lớn này rồi Toàn bộ cái phần à, đất này là chủ nhà họ đã săn lấp và bây giờ là họ làm thêm cho nó nó nó đẹp Thì từ ngoài mặt tiền quốc lộ 14 mà chạy sâu vào bên trong này á là tầm khoảng 150m là mặt bằng họ sẽ làm đẹp đẽ cho các bạn như vậy là cái mảnh đất này nó rất là thích hợp để mà mình làm nhà xưởng hoặc làm kho bãi hoặc làm điểm tập kết bởi vì là nó thuận tiện về cái đường đi và họ đã làm một cái mặt bằng rất là đẹp rồi ở phía sau này là nó sẽ nở ra này tại vì là đất thì cái hàng xóm họ ờ, cái bên chủ họ bán hàng xóm nó chỉ có sâu vào đây tầm khoảng là bốn năm chục mét thôi còn phía sau này là lại là đất của mình nó sẽ nở ra thì ở phía sau này á nó sẽ có một cái view đó là view nhìn núi đồi núi của Tây Nguyên rất là đẹp đây các bạn nhìn theo cái tay của mình nhé đó đây cái view nhìn ra xa rất là đẹp đồi núi đây này. ở phía sau này này là đất nó sẽ kéo đến tận uh, cái sình suối ở phía dưới luôn các bạn nhé đó, sau bây giờ mình sẽ đi ra cái đó mình sẽ quay cho các bạn để các bạn nhìn xuống dưới để các bạn nhìn thấy họ đang ờ, họ đang lấy cái ờ, đất ở bên trong này họ đổ ra ngoài này cái mảnh ờ, đất này á thì chủ nhà đang đưa giá giá là 2 tỷ rưỡi các bạn nhé 2 tỷ rưỡi họ sẽ làm đẹp hết toàn bộ cái mặt bằng này từ ngoài đường quốc lộ 14 và vào đến đây thì là chúng ta sẽ có cái mặt bằng là ngang 28m và sâu khoảng tầm 100 150m ở phía dưới này nó sẽ nở ra khoảng tầm 40m các bạn nhé ngang 28 nhưng mà chỉ vào tầm khoảng tầm 50m thôi còn lại là phía sau là nó sẽ nó sẽ nở ra nó sẽ nở ra là thành 40 mét cái khoảng này này các bạn nhìn đấy cái khoảng này từ đây mà kéo kéo sang bên này là 40 mét còn phía trên mặt là 28 mét mặt tiền quốc lộ 14 họ sẽ kéo hết cái đất ở trong này ra để làm cho nó cho nó san cái mặt bằng cho nó cao hơn cái cái đường quốc lộ 14 luôn ở phía dưới này các bạn này phía dưới á là cái danh á là nó đi theo cái hàng mít này cập xuống dưới sình hồ ở phía dưới ở phía dưới là chúng ta cũng có một cái à, một cái hồ múc ở dưới đấy nhá thì phía này là họ đã múc hố và trồng hết vải rồi các bạn ạ từ đây xuống dưới là cũng còn nhiều đất lắm các bạn nhé à. đấy mình à, mình quay từ trong ra cho các bạn nhìn thấy thì cái mảnh à, giấy này mình tổng hợp lại là diện tích thực tế là nó khoảng tầm uh, ờ, 8 sao nhưng mà diện tích ở trên sổ là tầm khoảng 1 hectare có 28 mét mặt tiền quốc lộ 14 vị trí này là vị trí ở dân cư ở đông đúc có thể chuyển đổi thổ cư thoải mái các bạn lên thổ cư thoải mái giá là 2 tỷ rưỡi cho cái mảnh đất này các bạn nhé nó thích hợp để các bạn làm nhà xưởng kho bãi làm điểm tập kết thu mua nông sản chẳng hạn như vậy à, vì là cái mặt bằng cực kỳ cực kỳ là đẹp nói chung là mình thấy rằng là ờ, ngay cái vị trí này mà có được một cái mặt bằng đẹp như thế này là khá là khó